À, xin chào tất cả quý thầy cô. À, việc tạo nhóm Zalo hay là Facebook mà quý thầy cô đã từng làm. À, cách thông dụng quý thầy cô ép bạn bè hoặc là ép học sinh vào trong nhóm à, bằng cách là mình mời trong danh sách bạn bè mình đã có cái bạn sẵn. À, hôm nay à, em chia sẻ thêm cho quý thầy cô một cách để mình có thể lấy link hoặc là lấy mã QR của nhóm đó. À, mình có thể mời học sinh hoặc mời bạn bè vào trong nhóm mà mình vẫn không cần kết bạn với người đó mà mình vẫn có thể mời được à, và à, thầy cô có thể vận dụng cách này để mình tạo cái nhóm để mình nhận học sinh lớp chủ nhiệm hoặc là lớp dạy à, trong thời gian mình chuẩn bị cho dạy online sắp tới à, nếu mà quý thầy cô đã biết về nội dung trong video em cũng được chia sẻ thì xin quý thầy cô vui lòng bỏ qua video này à, đầu tiên Ờ, em sẽ chia sẻ cách trên máy tính à, mình sẽ tải một cái à, tải zalo máy tính à, quý cô có thể vô google à, gõ là zalo cho máy tính thì quý cô sẽ tải về một cách rất là dễ dàng à, và đây là em đã tải zalo máy tính của em về rồi à, và bây giờ em sẽ mở zalo trên máy tính của em lên và em sẽ thao tác trên này à, quý thầy cô có thể quan sát à, em đã đăng nhập sẵn à, nếu mà thầy cô nào chưa có đăng nhập Zalo máy tính à, thì có thể à, khi mở lên khi mở biểu tượng Zalo này lên à, thì mình sẽ đăng nhập bằng hai cách một là mình sẽ đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu à, mà mình đã tạo trên điện thoại trước đó mình vẫn có thể đăng nhập cùng một lúc vừa điện thoại và vừa máy tính hai là quý thầy cô bấm chọn qua chỗ quét mã QR để đăng nhập nhanh à, thì quý thầy cô vào Zalo trên điện thoại sau đó quý thầy cô quét mã ở trên màn hình máy tính này sẽ có một cái mã mình quét mã thì quý thầy cô bấm đồng ý đăng nhập bên điện thoại thì mình sẽ đăng nhập được vào trong máy tính một cách rất là nhanh và quý thầy cô không không cần nhập mật khẩu đối với Zalo của em thì em đã đăng nhập trước đây rồi cho nên là nó đã có sẵn rồi bây giờ vào tạo một cái nhóm à, vào tạo một cái nhóm Zalo trên máy tính thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng tạo nhóm chat rồi đây là tên nhóm thì giờ em bắt đầu tạo một cái nhóm zalo ví dụ lớp chủ nhiệm mình đặt tên lớp rồi sau đó à, mình sẽ mời à, bạn bè vào thì điều kiện để tạo một nhóm là thì cô phải mời được hai người ban đầu phải có ba người trở lên thì mới tạo thành một cái nhóm trước vậy thì ban đầu này thì mình chưa có số điện thoại của học sinh ừ, thì mình có thể mời người thân của mình hoặc là đồng nghiệp mà ừ, mình mời tạm rồi sau đó mình tạo được nhóm xong rồi thì mình mời ra Đấy, không sao cả hoặc là mời người trong nhà của mình để cho nó tiện rồi ví dụ bây giờ em sẽ mời hai người rồi đây là nhóm này là nhóm chủ người tạo nhóm này là nhóm khác nhóm khác của em một cái nick khác của em rồi một cái nick nữa ví dụ là em mời tạm thời em bỏ ông xã em vào rồi bây giờ ba người trở lên thì mình sẽ tạo được một cái nhóm rồi nhóm mới đã được tạo trong đây có ba thành viên à, như vậy thì khi mới tạo thì chỗ này nếu trên máy tính à, thì thì cô sẽ dễ dàng nhìn thấy là link mời tham gia nhóm thì quý thầy cô sẽ copy cái link này rồi bả sao chép thì mình có thể dùng cái link này mình đăng Facebook mình đăng Zalo để kèm theo danh sách đó thì học sinh nhìn thấy thì có thể bấm vào link này và vào được nhóm một cách rất là nhanh à, mình không cần phải kêu gọi học sinh kết bạn với Zalo rồi sau đó mình đồng ý rồi mình mới à, add học sinh vào được à, mình cứ lấy cái link này rồi mình đăng xin sẽ vào rồi trong phần bên đây là phần cái nút cái nút này cái nút này là thông tin hội thoại mình để chuột lên thì nó sẽ hiện lên cái chữ à, thì cô có thể bấm vào đây à, trong đây thì thầy cô có thể cài đặt nhóm à, trong đây cũng sẽ có chỗ để mình lấy cái link tham gia nhóm à, mình bấm vào đây là mình copy hoặc là mình chia sẻ chia sẻ này là mình gửi trực tiếp cho ai đó à, để một người nào đó mà mình đã kết bạn được rồi thì mình sẽ nhờ người đó gửi cho bạn bè nhất là học sinh à, một chỉ cần một học sinh kết bạn thì học sinh nó sẽ dùng cái link đó nó gửi cho bạn bè à, học chung mà có tên trong danh sách để vào được nhóm rất là nhanh rồi trong này thì thầy cô có thể cài đặt thêm à, ví dụ như là cài đặt về à, quản lý thành viên trong nhóm à, chế độ phê duyệt thành viên mới nếu thầy cô chọn vào đây thì À, người mới giới thiệu vào thì quý thầy cô phải duyệt bấm duyệt thì duyệt thành viên thì người đó mới được vào còn nếu mình để như thế này thì ai có link của mình là có thể vào được rồi à, trong đối với zalo của máy tính thì quý thầy cô sẽ không thấy được mã qr này. cho nên nếu đó lấy mã qr thì chút xíu nữa là em sẽ làm trên điện thoại để mình có thể lấy được mã qr còn máy tính thì quý cô chỉ cần copy cái link và mời thành viên vào à, bây giờ nhóm này đã tạo xong rồi mà hai người này em không để trong nhóm em muốn mời ra thì mình sẽ vào xem thành viên và mình sẽ bấm mời ra mời ra khỏi nhóm khi mời như thế này thì nhóm này sẽ còn nguyên không bị giải tán rồi bây giờ trong nhóm này em đã tạo nhưng mà chỉ có một mình em thôi thì lúc này là à, người khác có cái link này thì à, sẽ vào được nhóm rồi bây giờ tiếp theo em sẽ hướng dẫn trên điện thoại để để cô có thể lấy được mã QR à, và bây giờ em sẽ thao tác trên điện thoại à, để mình sẽ lấy được mã QR thì trên điện thoại quý thầy cô sẽ vào Zalo của mình rồi quý thầy cô vào cái nhóm mà mình vừa tạo rồi khi vào nhóm thì mình sẽ bên góc phải mình sẽ bấm vào cái chỗ có dấu ba chấm mình bấm vào thêm thành viên rồi thêm thành viên thì bình thường thì mình sẽ thêm bằng danh bạ nên bạ của mình đã có sẵn à bây giờ mình sẽ bấm vào vào nhóm bằng lên à, thì khi vào đây thì mình sẽ thấy được một cái mã QR à, và bên dưới là có một cái link thì link này nãy ấy mình đã copy trên máy tính rồi bây giờ mình sẽ không cần thao tác trên điện thoại nữa rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mã QR này à, để mình lưu lại và mình có thể gửi cho à, học sinh hoặc gửi cho bạn bè mà nhờ gửi cho học sinh có tên trong danh sách để vào nhóm nhưng mà người khác chỉ cần quét mã QR này là có thể tham gia được nhóm à, vậy thì tùy theo điện thoại mình sẽ lấy mã QR này bây giờ đối với điện thoại này mình chỉ cần chụp màn hình lại à rồi em đã chụp màn hình lại à, như vậy thì người khác chỉ cần có cái mã QR này ừ, quét là mình có thể vào nhóm được vậy thì mình có thể sử dụng mã QR này để mình đăng à, và khi chụp màn hình xong thì nó sẽ nào lưu trong máy à, mình vào cái kho ảnh của máy của mình à, thì mình sẽ thấy được à, đây là cái mã QR thì quý thầy cô có thể cắt gọn lại hoặc là mình chỉ cần dùng cái hình ảnh này để mình đăng phay hoặc là đăng Zalo thì người khác sẽ có thể quét mã QR này để vào nhóm thì chỉ cần nhờ học sinh nó lan tỏa thì mình có thể là à, cho học sinh được vào trong nhóm một cách rất là nhanh à, vậy thì quý thầy cô có thể à, sử dụng cách em vừa chia sẻ à, để mình có thể tạo được một cái nhóm zalo và thao tác nhanh để cho học sinh vào được nhóm à, nếu quý thầy cô đã biết về thông tin những gì em chia sẻ thì quý thầy cô vui lòng bỏ qua à, em xin cảm ơn